huyện nào và ngày hôm nay thì ờ, ban giám đốc công ty cũng như toàn thể các anh chị em đội ngũ muốn gửi đến toàn thể các anh chị em có sinh nhật trong quý 4 năm 2022 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân buổi lễ trọng đại ngày hôm nay xin mời các anh chị chúng ta cùng chấm nến ra ạ chấm nến và chấm pháo đi ạ Cảm ơn nhân ngày vui hôm nay thì uh, ờ, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ban giám đốc công ty anh ờ, lê Tuấn Hải, giám đốc phát triển kinh doanh vùng Đông Bắc 1, anh Nguyễn Quốc Việt, giám đốc phát triển kinh doanh phụ trách văn phòng cầu giấy 1, cầu giấy 2 của Hà Nội và chị Ngô Thị Lã, giám đốc văn phòng tổng đại lý Đại Chi Lai Du. Nhân ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để gửi đến các chị đội ngũ có sinh nhật trong quý 4 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và những tình cảm đặc biệt nhất dành cho các anh chị nhân ngày vui hôm nay một lần nữa xin được trân trọng kính mời vẫn vâng, chưa thổi được đến à vậy thì ờ, anh chị chúng ta lưu ý khi tú hô một hai ba thì các anh chị sẽ cùng nhau thổi đến được không nào và khi chú hô một hai ba trọng đại này thì ờ, ban giám đốc công ty cũng như là các anh chị quản lý kinh doanh tư vấn tài chính rất mong và gửi đến các anh chị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất chúc các anh chị sức khỏe bình an trong cuộc sống và thành công hơn nữa cùng với đại chị Lai Việt Nam một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng các anh chị ạ